Vâng ờ, xin chào toàn thể ờ, quý vị khách hàng, chào tất cả anh em trong hội ờ, xế cổ Land Cruiser. Hôm nay ô tô Anh trân trọng giới thiệu đến quý vị một chiếc xe nhập khẩu nguyên con từ Nhật Bản. Đó là chiếc Land Cruiser sản xuất năm 1985 nhưng mà đây là dòng nhập khẩu nguyên con từ Nhật Bản. Vâng, dòng nhập khẩu cho nên là chiếc xe vẫn còn rất là chất vẫn còn rất là chuẩn đi vẫn còn rất là êm ái nhẹ nhàng đặc biệt đây là dòng xe máy dầu cực khỏe máy dầu 2.3.5 ờ, hai cầu tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt với ờ, chiếc xe này là sẽ 9 chỗ số sàn nha số sàn 4 cấp thôi nhưng mà đây là dòng xe nhập nhập nguyên con từ Nhật Bản cho nên là cái ờ, độ chất của nó vẫn còn rất là nhiều hiện nay thì ờ, chiếc xe này đang được ô tô Kinh Anh bán với giá là 228 triệu đồng ờ, giá trên đã bao gồm phí rút hồ sơ phí vận chuyển cho tất cả quý khách hàng trên toàn quốc tất nhiên là giá trên vẫn còn có thể thương lượng và có thể nói là thêm chút lọc lá cho anh em trong hội à, thích xe cổ Vâng quý vị có thể thấy là nó còn rất là chắc chắn rất là đầm và đặc biệt nó là rằng mà dòng mà máy dầu cho nên là cực khỏe và tiết kiệm nhiên liệu đây là dòng xe nhập khẩu nguyên con từ Nhật Bản cho nên là cái độ chất của nó toàn bộ dàn đồng dàn sắt như quý vị thấy là còn cực chất toàn bộ là bằng sắt không hề có cái, cái chỗ nào là bằng bằng bằng nhựa như là những dòng xe mới đây quý vị có thể thấy là toàn bộ cái à, phần ngoại thất của nó rất là đẹp với hai màu là đỏ trắng dòng xe máy dầu nhãn hiệu thương hiệu Toyota của Nhật Bản đấy quý vị thấy là trang bị đầy đủ các cái đèn rất là nhiều đèn phải nói là chiếc xe này rất là thích hợp cho những anh em ở trong hội mê xe đấy cụm đèn pha quý vị thấy là bằng thủy tinh vẫn còn zin cụm đèn sinh à, nhan đây rất là đẹp đấy toàn bộ dàn sắt xi này bằng sắt hết không có cái gì bằng mù cả bằng nhựa cả cũng đã độ toàn bộ đèn gầm này xe đăng ký tư nhân chính chủ nha quý vị đấy bộ đèn uh, gầm ở phía trước đèn led cực sáng chúng nữa chúng tôi sẽ bật đèn cho quý vị thấy đấy toàn bộ đèn này quý vị tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt đèn pha đèn chiếu sáng xa đèn gầm đèn trên à, nóc xe rồi bên à, cửa kính tất cả vẫn hoạt động rất là ổn định xe máy nổ cũng rất là êm ái đây là dòng xe nhập nhập toàn bộ nguyên con này quý vị thấy đèn này vẫn là đèn zin nhá chưa độ đâu chưa thay thế đâu vì vị thấy là có cả những cái đèn nhỏ này bằng led tất cả sáng vẫn còn rất là sáng cái này mà đi vào ban đêm thì phải nói là cực đẹp nhìn xe rất là sáng bánh xe này mâm đúc gầm cao khoảng sáng gầm rất là cao vỏ xe cũng còn rất là mới gai của vỏ xe rất là cao quý vị thấy này toàn bộ hộc xe cua lốp rất là chuẩn cực kỳ là chắc chắn đây là hàng viện trợ cho nên là gầm sắt xi cực kỳ là dày bằng sắt rất là dày đây là hệ thống gài cầu này vẫn còn hoạt động đầy đủ nhá đấy đèn à, bên hông xe toàn bộ vẫn còn hoạt động rất là tốt Toyota Land Cruiser đấy vẫn còn gắn thêm cái hội đua xe là hội uh, xe của Land Cruiser đó đây nắm cửa là bằng inox ốp inox rất là đẹp đây toàn bộ kẻ ở bên trong này tabi của nó này cũng bằng một cái tấm thiếc rất là sáng cực kỳ là chắc chắn tay nắm cánh cửa này một chiếc dìu được gắn ở trên cánh cửa của chiếc xe anh em nào trong hội uh, Land Cruiser thì phải nói là chiếc xe này cực kỳ là hợp lý rất là chuẩn toàn bộ các cái chi tiết như quý vị thấy là vẫn còn hoạt động rất là trơn tru nhẹ nhàng hệ thống thắng trên ga này hợp lý xe chỉ có 4 uh, ờ, hộp số sàn 4 cấp thôi 9 chỗ ngồi cực kỳ là rộng rãi vô lăng ba chấu này cũng khá là nhẹ nhàng hốc gió bằng đồng hồ này tất cả vẫn còn rất là đẹp camera hành trình đầy đủ bảng đồng hồ ở phía trên đấy được gắn thêm hệ thống âm thanh điều hòa hai chiều cực mát các cái công tắc ờ, đèn này ở phía nóc xe cũng như là đèn ở trên ờ, đầu xe đó tất cả vẫn hoạt động rất là chuẩn xe cũng à, trang bị cái hệ thống âm thanh rất là hay một cái thùng bát ở phía dưới gầm của chiếc ghế cũng như là hai các cái hai cái loa chép ở bên trên cho âm thanh khá là hay đấy đây là một cái bình xăng à, đồng hồ báo à, báo nhiên liệu đó báo dầu á cả vẫn còn hoạt động rất là tốt Toyota Land Cruiser nhập khẩu nguyên con từ Nhật Bản màn hình đan Android này 10 inch cảm ứng có đầy đủ các tính năng lướt web nghe nhạc xem phim camera hành trình camera lùi đấy camera lùi đó siêu nét quá hợp lý một chiếc xe 9 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên con từ Nhật Bản Toyota Land Cruiser 9 chỗ ngồi nha máy dầu toàn bộ hàng ghế cũng đã được trang bị cái à, lớp áo bảo vệ với hai cái màu đỏ đen trần này trần được uh, lập ra 5D rất là sáng hàng ghế phía sau đây chỗ ngồi cực kỳ là rộng rãi chiếc xe này à, anh em nào mà mê xe thì phải nói là chiếc xe này cực kỳ là hợp lý đẹp chất cũng bánh xe sau ở bên à, tài đây mâm đúc 6 chấu vỏ xe cũng còn khá là mới gai của vỏ xe rất là cao toàn bộ các chi tiết ở trong hộc rè đó quý vị rất là chắc chắn bằng sắt rất là dày không hề có cái hiện tượng gì là mục mọt hay là gì xét cả đây hộp gió ở bên hông lấy gió ngoài cốp xe đây đấy toàn bộ keo chỉ khá là đẹp tắp bì cánh cửa cốp xe mở sang hai bên rất là chuẩn bản lề đấy quay cận cảnh cho quý vị thấy rõ rất là đẹp anh em nào à, mê xe thì có thể nói là Land Cruiser này cực kỳ hợp lý chỉ với giá là 228 triệu đồng giá này à, đã bao gồm phí vận chuyển phí rút hồ sơ cho các khách hàng trên toàn quốc chúng ta cùng nhìn lại toàn bộ khoang nội thất này 9 chỗ ngồi nha rất là rộng ở phía sau là hai cái ghế dài hai bên cho chúng ta cái khoảng không gian thoải mái rộng rãi đấy chúng ta nhìn à, khoang nội thất đấy khá là lớn toàn bộ à, hàng ghế đã được à, bọc ra 5D rất là đẹp xe chạy rất là bốc rất là đầm đi đường trường đi toàn bộ đồi núi phải nói là cực kỳ là hợp lý còn đây là gầm đấy quý vị gầm xe từ à, phía sau đây bình nhiên liệu này nó tới hai bình dầu nhá hai bình dầu chúng ta thoải mái vận di chuyển ở trên đường dài chúng ta thấy là toàn bộ các chi tiết còn vẫn vẫn còn rất là chắc chắn không hề có hiện tượng gì là mục mọt cả Đấy, quay cận cảnh cho quý vị thấy rõ một bình dầu ở phía trước một bình dầu ở phía sau chính vì vậy mà nó có hai cái đồng hồ nhiên liệu xe đăng ký tư nhân chính chủ nha ra tên rất là nhanh đây là khoảng à, sáng ở à, gầm ở bánh xe sau bên phụ đây Đấy, quay chi tiết cận cảnh cực kỳ là chắc 228 triệu đồng quá hợp lý gầm quay từ phía sau đây ở à, à, bên hông đây toàn bộ dàn chassis dàn gầm bằng sắt rất là dày xe chạy rất là bốc xe máy dầu cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu cánh cửa bên à, tài bên phụ này đấy toàn bộ các cái chi tiết cũng rất là chuẩn anh em nào à, mê xe thì có thể mua chiếc này à, về đi chơi với bạn bè đi du lịch khắp đất nước Việt Nam đây là cái à, loa sụp này cho cái âm thanh trầm rất là hay loa xịn luôn đó xe này được ô tô kinh Anh mua của một à, khách hàng cũng phải nói là rất là mê xe đây là các cái bảng thông số này cho nên là chăm sóc xe cũng khá là tốt cực kỳ là hợp lý chúng ta chúng ta sẽ trải nghiệm và chiếc xe vận hành như thế nào đây các cái bệ lên xuống này quý vị thấy là cũng rất là chắc các cái đèn à, các khớp nối cực kỳ là khớp khít Toyota Land Cruiser 9 chỗ máy dầu các cụm đèn kính chắn gió vẫn là đèn zin ống thông hơi đây đèn trên nóc đây bốn cái đèn trên nóc đèn led cực sáng chiếu sáng rất là xa cũng bánh à, trước ở bên phụ cũng vậy chắc cũng không cần phải nói quá nhiều quá hợp lý rồi khoảng sáng gầm rất cao đây là cái à, gài cầu đây quý vị đấy vẫn còn hoạt động nhá vẫn còn hoạt... gài cầu rất là nhẹ nhàng chúng ta cùng à, xem phần máy nhá tôi Toyota Land Cruiser với động cơ dầu 3.5 cực kỳ là khỏe đấy quý vị có thể thấy là toàn bộ à, phần máy rất là đẹp rất là sạch sẽ ống giảm thanh này ống giảm ờ, thanh cho xe đó giảm tiếng ồn cho xe đấy cho nên là máy nổ rất là nhỏ với cận cảnh cho quý vị thấy này toàn bộ máy vẫn còn rất là đẹp máy nổ khá là nhỏ rất là nhẹ nhàng đề một lần là nổ liền toàn bộ chi tiết phần máy quý vị thấy là cực kỳ là chuẩn máy nổ rất là êm nhẹ nhàng máy dầu 3.5 dòng BG BG 75 đó đây là dòng uh, BG 75 mà thì quý vị thấy rồi là rất là khỏe mặt ca lăng của nó quý vị thấy là rất là đẹp đây gầm ở phía trước đây không hề có cái hiện tượng gì là dỉ xét hay hàn nứt cả tất cả vẫn còn rất là chắc chắn toàn bộ bằng sắt rất là dày xe này càng để càng có giá trị quý vị đây là dòng xe dành cho những ai có đam mê đi khám phá ở các cái à, vùng đường của Việt Nam và bây giờ thì chúng ta cùng à, trải nghiệm chiếc à, xe này trên cái hành trình của cung đường thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang để xem chiếc xe vận hành như thế nào nhé Chúng tôi à, đang trải nghiệm à, chiếc à, Toyota Land Cruiser ở cái cung đường nội ô thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang để cho quý vị thấy là chiếc xe vận hành rất là êm ái, rất là bốc, rất là khỏe. Dòng xe máy dầu nhập khẩu nguyên con từ Nhật Bản, thương hiệu Toyota. Cho nên là xe vận hành khá là êm ái, nhẹ nhàng toàn bộ khoang nội thất quý vị thấy là rất là rộng rãi xe 9 chỗ ngồi máy nổ rất là nhỏ rất là êm hệ thống âm thanh của chiếc xe cũng khá là hay với uh, âm trầm âm bổng cũng như là các cái loa bát loa chép đầy đủ cho chúng ta những phút giây thư giãn mà khi chúng ta đi khám phá các cung đường của Việt Nam với chiếc Toyota Land Cruiser này. Khi xe chạy à, rất là đầm xe, rất là bốc. Hộp số sàn 4 cấp thôi nhưng mà ra vào nhẹ nhàng, thoải mái. Xe à, trang bị đầy đủ các cái à, camera lùi camera hành trình cũng như là màn hình Android bản đồ Việt Map có tích hợp luôn cả cái à, đo tốc độ của xe nữa chúng ta có thể thấy là màn hình rất là nét khi xe chạy rất là bốc máy rất là khỏe máy dầu 3.5 mà với giá là 228 triệu đồng quá hợp lý một chiếc xe thương hiệu Toyota nhập khẩu nguyên con từ Nhật Bản dòng xe nhập khẩu nha đấy quý vị có thể thấy là xe chạy khá là đầm xe rất là bốc rất là mạnh xe máy dầu 9 chỗ ngồi